gạc ma một đảo chìm một đá cạn nằm đâu đó mãi ngoài khơi xa với đa số người dân Việt Nam, cái tên gạc ma chỉ thực sự được biết đến bởi nước biển quanh nó đã loang đỏ máu những chiến sĩ hải quân Việt Nam. Đã 29 năm trôi qua, vẫn nhức nhối một nỗi đau gạc ma. Dù đã có 8 video clip về gạc ma, từ những tư liệu trên báo chí, từ những lời kể của người trong cuộc, các nhân vật chính của sự kiện cũng đồng thời là nhân chứng hướng đến 30 năm sự kiện Gạc Ma 14 tháng 3 1988, 14 tháng 3 2018. Uyên Uyên Việt Nam vẫn tiếp tục hành trình của mình đi tìm những mảnh ghép của cuộc đụng độ trên đá Gạc Ma. Hãy đồng hành cùng chúng tôi. Một chiều nắng nóng tháng 5, chúng tôi đến Đồng Hới, thành phố trẻ ven biển Quảng Bình các anh em cựu chiến binh gạc ma cùng với vợ của mình chờ chúng tôi ở nhà thương binh nặng Nguyễn Văn Thống. Có cảm giác như về với quê nhà trong sự ân tình của người thân. Ngôi nhà mới xây dựng nằm ngay trung tâm xã Nhân Trạch trên nền đất do Ủy ban Nhân dân xã cấp từ những ngày đầu mới cưới. Vợ chồng anh tùng tiệm buôn bán mưu sinh và nuôi các con ăn học năm chiến sĩ gạc ma, chủ yếu là lính công binh, đã kể về câu chuyện của mình. Trân trọng giới thiệu cùng quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong một chiều nắng và hôm nay cũng ờ, rất là cũng là một cái kỳ duyên. Hôm nay là mùng 7 tháng 5, ngày kỷ niệm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Và anh em chúng tôi gặp nhau ở đây Trước mặt các bạn là 5 người chiến sĩ từng có mặt tại sự kiện Gạc Ma và trong đó cũng có những người à, bị bắt, bị giam ở Trung Quốc và cùng với các anh thì còn có các chị là phu nhân cũng có mặt ở đây và chúng tôi đến đây thì trong một cái không khí rất là đầm ấm, à, vui các anh các chị đã chờ chúng tôi và các bạn nhìn thấy đấy có hoa quả và bây giờ thì à, câu chuyện của chúng ta bắt đầu à, trước tiên thì Xin giới thiệu với các bạn chủ nhà là anh Thống và chỉ nhìn qua thì tôi cũng biết là anh Thống là một ờ, thương binh rất là nặng vừa là người chứng kiến cái sự kiện đó là những con người thật việc thật và cho đến ngày nay thì lớp trẻ đang rất muốn biết về những gì đã xảy ra đối với Trường Sa của chúng ta đối với Colin Landau đối với Gạc Ma và vì sao mà chúng ta lại đã không giữ được Gạc Ma thì ở đây ờ, câu chuyện của chúng ta sẽ là mình làm gì mình nhìn thấy gì thì à, những điều mà chân thật nhất để cho những người không biết thì biết và để cho lớp trẻ có được bài học trong gìn giữ đất nước mặc dù là tìm hiểu về gạc ma rất nhiều nhưng chỉ khi gặp tiếp xúc với những người lính gạc ma thì chỉ khi gặp các anh thì chúng tôi mới biết rằng thực sự các anh là những người anh hùng à, bởi vì sao bởi vì chúng ta đã có điều kiện để rút lui để bảo toàn được sinh mệnh của mình nhưng chúng ta đã quyết định chọn con đường ở lại để giữ khẳng định cái chủ quyền của mình và đó là cái điều mà tôi nghĩ rằng là không phải là quân nhân của quân đội nào cũng có thể thực hiện điều đó và đó cũng là cái điều mà quân đội nhân dân Việt Nam cũng như nhân dân Việt Nam rất có quyền tự hào về các chiến sĩ đã tham gia trong cái sự kiện Gạc Ma. Vâng xin mời anh Thống. Tôi là lý thuộc lính công binh À, trung à, đoàn 83 ừ, tất cả anh em đây thì nói chung cùng trung đoàn 83 hết nhưng mà tôi à, với đồng chí Đông đấy thì ở trên tàu và tôi dạ trên tàu thì vì Trung Quốc bắt còn ba đồng chí này thì lên trên đảo làm nhiệm vụ là xây dựng và bảo về cờ à, lúc tôi à, tạo chìm lên thì à, tôi có ôm được một thanh gỗ và ôm một à, một như thế thì trôi mãi à, nhìn đảo thì hình gần khoảng 100 mét tôi nhưng mà cũng bơi vào được bởi vì bị thương quá nặng nhìn đống đồi ở trên đảo nó cũng kêu được mà trên đảo cũng có trên đảo cũng có phương tiện gì để mà cứu đống đồi hết khi nước cứ để tôi mãi để tôi mãi tôi mãi nhìn cái tôi đôi mãi trên biển mênh mông thế đó thì đến khoảng 3 4 giờ chiều á thì à, gặp à, đông đấy là cùng đúng đôi đấy thì bơi ngược chiều á thì hai người cùng bơi lại à, chủ vui ấy, thì khoảng độ 30 phút ấy, thì bắt đầu gặp tàu Trung Quốc và bị nó bắt khi nó bắt thì nó đối xử với mình à, khi nó bắt ấy, thì um, thì bắt lên nói chung là lấy học mật nước á, tôi là bị thương là khi dưới mật nước nó không đau nó ít đau ít nhưng mà khi lên thì học mật nước nó đau nhiều lắm thì mê man biết tỉnh hình như là không biết nữa à, thì còn à, đồng chí đông đấy là bị thương nhẹ hết thì mọi cái là đồng chí đông đấy là biết rõ hơn trên táo nó trói đồ thì à, trên táo còn tôi là hình như là đau bất tỉnh luôn không biết gì nữa anh bị thương như thế thì bị thương bị thương đây này tay này mắt và chân nói chung toàn người là bị thương hình như là khắp luôn lúc đấy là anh đang ở trên tàu tôi là đang làm nhiệm vụ trên tàu là bóc hàng để bóc dở hàng để đưa ra xây đảo cũng là tàu chìm thì anh lúc đấy anh đã bị thương rồi tàu chìm thì tôi à, lúc ngồi bạn nhiều thì mời bạn ấy thì ở ờ, để bóc hàng nhưng mà bạn nhiều quá chạy vào cabin á để tránh đạn thì vào cabin thì bị tàu nó chìm nó cuốn vào chìm vớt à, trong cabin là chìm sâu xuống dưới kia thì bắt đầu mà lấy được à, lại thì khi nước nó trả lại thì nó đẩy ra nó đẩy ra hỏng thì bắt đầu nổi lên khi nổi lên hỏng mật nước á thì thấy chung quanh mật nước là toàn là nổi lên tất cả là tan hoang hết rồi thấy à, gỗ như phao đồ lên thế thì ôm được lấy gỗ thì thể thao Trung Quốc á nó nhỏ nó chạy xung quanh thì nỗi các đồng đội chiến sĩ nào mà nổi lên nó gần nó, nó cũng bắn nốt luôn nó chạy cái chuyện nhỏ Đấy, còn may thì nó chạy đến gần tôi thì nó chưa kịp bắn ấy thì nó rút quất tôi là cử à, bị thương quá thì ngục lên ngục xuống nhiều lần á thì để tôi mãi thôi Rồi sau à, tôi đến 4 giờ chiều á, thì ôm à, thanh cổ của tôi mãi tôi mãi trên biển á thì nó quay lại ban đầu nó quay lại thì thấy cái tàu ra mừng lắm hai anh em ờ, bơi tưởng để tàu Việt Nam ra rồi để cứu à, không ngờ nó nó, chạy đến gần thấy hai cái chữ Trung Quốc to thế hai anh em cũng hoảng tôi cũng hoảng thì cũng liều giờ giờ biển cả mênh mông á chết sống nó bắn cũng chiêu nó bắt cũng chiêu thì hai em nó, nó, nó ha chuyện cái thuyền nhỏ nhỏ nhỏ nó vất dây xuống rồi hiểu phải cầm để, để, à, người này đến người khác để cầm dây nó kéo lên thì ờ, tôi thì nó đau nó kéo lên thì đau bất tỉnh không biết gì nữa còn như đông đây thì kéo lên thì ờ, nó trói nó trói vào giữa ờ, nó bắt đến bóp tàu á thì tôi thì khi mà khi mà bị bắn thì nằm trong cùng nằm trong cabin thì đến khi mà tàu chìm là bị thương rồi với tàu chìm thì khi mà tôi xuống ở trong hầm thì thì như là đồng đội của mình là chết hết chết hết nhiều là bắt đầu tôi mới à, lại ngồi góc ở bên góc tàu á để trộn mảnh đàn á thì nó bị thương vào đây và bị đầu và bị sau lưng thì khi nữa đổi cái một cối thế này mà nó tan hết luôn vỡ tán luôn nó vật nghiêng ra một lúc sau mới tỉnh dậy được khi tỉnh dậy thì thấy có một đứa con sọc một người thôi trong cái hầm nữa nó còn chết hết thì đó thì tôi mới là <coughs> thấy nước nó vào nước cắt vào thì à, lại ở giữa cái cái cửa tao để mà nhảy lên nhưng mà nhảy không được vì nó cao quá ở giữa này lên đến trên 5 mét mà bắt đầu nước nó nó vào nhanh lắm vì nó thủng nhiều nó vào nhanh nó khi nữa là tôi lại đây thì được nó đầy vào nó trong hầm nữa luôn bắt đầu mê ở đạp bên này nó nhảy qua bên kia nó đi lung tung đó ạ hết hơi là tôi uống nó nước là nước trong đó thì toàn là mạo của đồng đội mình đấy thật là như vậy mạo của đồng đội với chiếc cát xi măng là nó lộn trong cái cái tàu nó tôi cũng no luôn khi nó hết hơi rồi hết hơi cả nó quào vẹt mặt vẹt mùi chảy máu mặt mùi hết đến sau là tưởng tượng là cái số nó máy rồi nó, nó, nó chìm xuống cái tàu nó chìm xuống nó, nó trả được nó nghiêng tàu ấy nó trả nó đẩy ra đó là khi nữa mới lên được khi lên thì tôi khi nữa lên là tôi ờ, có nói là chào vĩnh biệt vợ con và gia đình con không về nữa là khi đó là là, là biệt là chệt chắc không thể về được nó đang còn bắn mà nổi lên nó đang còn bắn can đến mặt biển như thế này thì thấy mấy đồng đội mình cũng đang còn cứ là bơi lòm bòm lòm bòm thế vậy chứ trùng cái gì thì vợ trùng cái gì thì ốm cái đấy với một chập thì một lúc thì nó trôi của là hai quả ba quả dừa với một bao gạo thì cầm để đi thôi nó trôi để đâu trôi chứ khi đó cũng bị thương mà nước nó chảy nên nó cũng bơi vào đảo được Lần sau chiều gặp đồng chí Thống kể như khi này đấy là gặp là anh em đi thì đi đến 5 giờ chiều thấy cái tàu của nó lại thì tưởng là tàu của mình tại tàu của Trung Quốc khi đó là tàu của Trung Quốc thì khi đó là là nó mình cũng mệt rồi nó bắt nhưng muốn cho bắt mình tôi không cho nó bắt nữa vì kiểu sợ bắt về nó cũng hành hạ mình thế tôi chết đâu thì chết chứ đã, đã làm nhiệm vụ thì thà hy sinh không thể là, là, là vô tay địch khi mình cứ nghĩ nghĩ như vậy cái nên không cho nó bắt nhưng đến sau thì mình làm cái bơi nhưng mà đến khi nó đòa đấy nó không phải bắt thì <coughs> mình mệt quá mà thì nó bắt khi nó bắt thì chứ đồng chí thống kể thì tôi làm tỉnh hơn nên thì nó vượt lên thì nó trọi hai người lại một nó trọi kiểu này đây là nó cho nằm như thế ba ngày ba đêm đi về đến đất liền thì khi về đến đất liền thì nó nó tắm xong là nó đem vào nó mổ nó mổ là nó không gây mê gây tê gì cả nó mổ sống như mình mổ lợn như vậy xong là làm sao nó đem về trải tu là nó đóng cửa nó bỏ trong là nó, nó bảo là các đồng chí cứ nằm đây và và, và yên nghỉ và theo mệnh lệnh của chúng tôi thế thôi sau một năm rưỡi như vậy đã mới có quốc tế đến thăm họ mới cho mình biết là bảo cho là việt việc là thư về báo tin cho gia đình đang còn sống đến như vậy mình sao mới biết là việc cho gia đình cho con ờ, bọn tôi tưởng là chết chứ nghỉ sống đó ờ, ở bên đây cũng là phản đối rồi cùng xin ờ, việc đơn để khiêu nài với Trung Quốc rồi nói tại sao mà chúng tôi đi một người lính đi làm nhiệm vụ thế cả anh bắt tôi làm gì thế tôi không có tội gì cả thả chúng tôi ra đó à, mình cũng nói như vậy mình nói nhưng mà nó cái này cứ yên tâm và anh cứ yên tâm mình <laughs> nói thế chứ mình cũng không tin nó sau thời gian rồi mình nó, ờ, nó, ờ, ờ, năm 90 hả à? mình đàm phản sang có tưởng giảm sang đàm phản thế nào đã mới 91 đã mới cho về rồi đấy chuyện của tôi thì ngắn gọn như vậy đó hỏa lực họ bắn sang tàu mình ấy thì là có những hỏa lực gì bắn có rát lắm không Ôi, khi ấy thì nó bắn nó bắn ngang thế này chẳng phải câu nữa anh ạ nó bắn bắn chìa thẳng thế này luôn thì tàu mình nó thủng nhanh mà trong vòng khoảng 10 phút hoặc là 15 phút trước đây nó thủng nó, nó chim luôn nó nhanh lắm pháo hết thang đấy thì họ, gọi mình là anh các anh các ông hay là đồng chí là... Ờ, các nó cũng ờ, gọi là các ừ, có khi nó gọi anh phiên dịch thì nó gọi anh có khi là nó nó gọi là là là là cầu vẫn có vì phiên dịch nó vẫn nói thế nói bình thường giống mình thế nào khi đoạn nói về đấu tranh ở trong trại giam ấy, anh kể chi tiết hơn có được không trong trại giam là bọn tôi là khi đấy khùng lắm nghỉ là kiểu nào cũng chết rồi cho nên là nếu hai thằng Trung Quốc nó ở gặp ngoài cửa đấy là tỉnh làm sao đập hai thằng nó chết để lại súng nó để mà bắt nó phải đem mình về để khi nó liều lắm chứ không phải là không phải sờ nữa đâu vì quá tức rồi nó kiểu giếng miệt nó có cho về hay không hay là một thời gian nó hành hung mình nó bắt mình phải làm những cái công việc ừ, giống như hầm mò các thứ cứ nghỉ lung tung đấy nó không ngủ được suy nghĩ nhiều lắm cả ngày cả đêm chứ toàn là cứ toán tịnh làm sao để mà về bằng được trộn bằng được nhưng cũng không được đi ghi đến sau là bọn tôi có một có lúc là liều là nói là mình đang là ờ, khi nó vào là bắt ờ, đập hoặc là rơi, uh, vật mình đang để lấy được sống ăn cướp được sống á nhưng mình họ nó cũng nói người to hơn mình mà mình thì người nhỏ mà mình mà là, là, là, là khả năng không đủ sức để mà làm cái chuyện đó nên là suy nghĩ đủ kiểu đến sau mà mà sau năm hai năm sau ấy quốc tế họ đến thăm á là hắn mới cho mở cửa để ra ngoài một chút để mà có ánh sáng ấy thì khi nữa mà anh em mình bàn mày chắc là bằng mọi cách mà, mà, mà, mà để bắt tay nhau mà mà đoàn kết để mà có dùng cái mưu mèo gì để mà trộn đại mà về nhưng cũng được vì là nó dột trên gạc hai nó rào hàng rào ngoài này toàn sắt hết cổng đấy nó gác mà nó gác một lớp sau dưới đất nữa cho nên nó gác thành hai ba lớp nếu mình cũng làm gì được mà mình thì công binh thì có vỏ vai cũng có <laughs> súng ống khô mà khi là nghỉ là nghỉ liều thôi chứ còn mình ờ, làm để mà hành động thì cũng được cho nên là chấp nhận thì mình chỉ có khi đến sau mình um, khiểu nải là vậy chi chỉ quan đó là này bọn tôi là đi làm nhiệm vụ lĩnh thôi đi làm nhiệm vụ thì quả trên giao thì uh, tôi không biết thì cái chuyện là của anh hay của tôi gì cả mà đảo đảo của Việt Nam với các anh mà bắt tôi về mà giam thế này là là là không không không không, không có uh, không đúng về luật quốc tế thế sao nó cái chuyện đó là nó không cài cọ gì hết mình nói là mình mình nói chứ nó không cài nó cứ bảo là cứ yên tâm thôi chứ nó động viên mình là yên tâm thôi chứ nó không nói là nó của nó mà nó không nói của mình thế bọn tôi mày xin làm một cái đơn để tôi trình trình lên chính phủ Bắc Kinh nhưng mà nó có gửi hay không thì mình cũng chả biết nhưng mà nó vẫn cho cho mình viết viết ba là đơn kìa một lá là lên lên tỉnh nhà trong này một có một lạ lên tỉnh lạ lên ờ, trung đoàn của chi trăm hàm đội tam giang à rồi một lạ là lên ở bắc kinh nhưng mà nó chuyển nó làm gì thì mình cùng trả biết nhưng mà nó cho việt trở về <laughs> trừ không quên đôi khi nữa là cả mấy người cả mấy người đồng lòng là làm thì là đơn đó cho mình không không... Ờ, nhà không nhòng nhau cả đó còn anh em thì nói chung ở bên kia thì cũng đoàn kết làm cái gì đoàn kết như cái ngày um, có một ngày lễ à. nó cho anh em thì ăn lễ thì anh em uống rượu vào đánh lính nó với cả biểu tình cả trai nó mà đánh cả lính cả trưởng trai đồ về mà cầm cả thông bếp này thì thông bếp thân đã đấy về dao này đập là lùa nhau là lính của nó có giả bắn đâu nó dơ súng bắn anh em có đứa là xẻ áo luôn cho nó bắn hách nó bắn nó có đâu dám thế là mình về là cổ thủ trong phòng là không bất kỳ ai không được gặp kể cả trưởng trại không gặp không cho trưởng trại không tiếp bất kỳ ai đòi là phải là mật cái người cao hơn từ hàm đôi xuống mà gặp thôi cuối cùng sau cuối cùng một người phải đai tả từ hàm đôi xuống mà gặp để mà giảng hòa thì bắt đầu anh em bắt đầu ngồi vô đàm phán bắt đầu giao nạp giao về vũ khí tôi anh em hồi này khủng lắm rồi thề hy sinh luôn không biết ngày nào về thề chết luôn chúng thề khuất phục cũng khuất phục đường hợp mua hết anh em đều đánh đến tuyệt thức không ăn không đi ăn Đấy, để nổi không đi ăn luôn rồi cuối cùng sau cuối cùng là đấu đánh mãi thì bắt đầu tìm một đường để trốn á thì bắt đầu thành nhân là người hạ nam na nam ninh nó mở con đường nó trốn thì bắt đầu trốn để mà đòi yêu sách để mình đòi cái đấy cái khác á thì bắt đầu nhưng cuối cùng nhân trộn đến lần thứ nhất lần thứ hai cũng được cuối cùng nó bắt nó về nó hàn sắt bịt luôn nó không cho <laughs> lên xuống đi đó ừ. à, là như thế còn anh em ở bên kia là động tranh hết cờ luôn mình cũng không sợ chết đâu không không lúc mà mà nói là Quay quốc tế người ta đến thăm á yeah. Dạ. quốc tế là phần nào diện nước nào Liên Hợp Quốc hay là đâu? Liên anh ạ khi nữa là quốc tế là liên liên hợp quốc Họ ờ, đến thăm họ đến thăm là họ hỏi xem mình xem tới là là là Trung Quốc họ đối xử như thế nào có đúng với cái luật của quốc tế không nhưng mà bọn tôi thì trả lời về họ thì có như thế nào thì bọn tôi trả lời như vậy thì có đang còn thiếu nhiều theo luật thì đang thiếu nhiều cho nên là họ đề nghị lên ờ, sau mới cho chăn ẩm thêm mới cho ảo ẩm thêm cái bên đó thì cũng rác nó nửa mình sao nó đó có bị đánh đập trả tấn không nó không đập nó hỏi thôi nó hỏi uh, tuần nó hỏi một lần hai lần đấy thế nó không đập hỏi thì thường hỏi những cái gì vậy nó hỏi tôi thì các đồng chí thì không biết còn tôi thì nó hỏi là nhà anh có bao nhiêu người tôi bảo là ba người nó bảo này ba người sao mà anh đi lính Ờ, tôi tình nguyện là nó chuyển qua là nhà anh có chăn nuôi lợn bò gì không là không vì ông bà già 70 tuổi rồi nhưng khi nữa là ông già tôi mới 45 tuổi nhưng mà mình khai thể vậy bảy anh em nhưng mình khai thể để xem là đối xử mình thế thế nào chứ mà mình mà khai đâu anh em chắc là cũng nó hỏi nhiều đó nó đến ngày sau nó ờ à, đến khi nó bảo nó, nó thằng đấy dậu chứ sao mà, mà mà đi tình nguyện cũng có ừ đến sau nó bảo là tên chỉ huy của anh là ai tôi không biết tại sao mà lệnh mà biết tên chỉ huy tôi bảo là là tôi mới huấn luyện xong uh, chuyển qua đơn vị mới cho nên tôi chưa nhớ kịp nên ra đây nhận nhiệm vụ mới nó bảo là nó hỏi chuyện là thế hải đội của anh ra có bao nhiêu tàu tôi cũng không biết vì mình lính đâu mà biết chuyện đây nhưng mà là phải nó bảo là có măng có bao nhiêu vũ khí những loại vũ khí gì tôi cũng không biết <laughs> nó đập bàn phổ ghế nó nó mình dữ lắm nhưng mà tôi không biết là không biết vì mình khai mình chả được gì mà mình cũng chả biết gì mà khai cả mình thà không biết là hay là tốt nhất chứ cũng xác định là chết chứ mình không thể là xác định là trở về vì khi tôi mình nổi lên tôi là chào vĩnh biệt gia đình rồi mà xác định là chết chứ không trở về nữa giờ đến đâu thì đến thế bắt đầu mày tôi mày nói về đó tôi mới huấn luyện 3 tháng sau mới chuyển đến vì mới cho nên chưa biết cái gì cả à, sao nó tức nó đập bàn phổ ghê là thằng nó nói lạo chứ phải <laughs> sao không nó hỏi quanh co quanh co thế đó nó không nó không, mình những trả lời thì nó cũng chịu à, ăn uống thì buổi sáng nó cho hai cái bánh mì Đấy, cái chuẩn bị bằng chừng này để chỉ là một tô nước chảo á là nó nó bỏ cửa sổ là mình lại ăn thôi mình ăn xong là nó lại nó cất Đấy. còn buổi trước thì có cơm Đấy, cơm là thùng cơm thế nữa nó lại nó bỏ cửa sổ thôi chứ mình ra ngoài sau quốc tế đến là nó mới cho ra ngoài rồi vừa ăn cơm rồi chứ hưởng không khí bên ngoài khoảng một một tiếng tiếng rưỡi chứ đó là cho vào nó nó đồng người là mình vô nó vẫn thử là đưa đặc công của nó đó là nó thử là đập gạch đập chai đập lò đập đồ nó bảo là các anh cọ biện ờ, cái cái này thì không thì ra thử về thể dục vậy chứ bọn lịch của bọn tôi nhưng mà bọn tôi là không tôi không biết gì cả mình không hơi đâu mà mình đấu võ với nó mình chỉ lặng lẽ thế mình cứ xem thử nó được thử mình thế nào đó chứ mình cũng phô trương mà cũng nói là làm được cái này cái kia nên là nó nó làm xong một loạt nó thử mình thầy mình hiền mà nó thầy mình hiền mình làm gì đến sau là mình khùng quá điên quá rồi khi nào người không chịu được bắt đầu mới quầy chứ mới quầy nó là như đồng thì thằng mà kể là nó hôm ăn cơm mà quầy nó nó là người thì vạc sàng này người thì vạc um, dao này người thì là đập trái lò rồi ra là ứng chơi là đánh là đánh luôn bỏ mấy con súng là cứ bắn đi bắn chế tao được còn bấy không bắn nó tao bắn bay à, tao đập bay à, khi là liêu nữa nó lại là bên bạn nó tao đập đập chết luôn thằng mô thằng mô chết thì chết tao chết được bây chết được tao bê bạn tao hai thằng tao đập bê ba thằng khi nữa liêu quá nhưng mà khi nữa hắn hắn cũng bạn được không có quyền để bạn mình cho nên là nó nó rụt lui nó rụt lui lại là hết đâu mình khi nữa mình làm đơn làm đơn để kiện đấy các anh cũng được hù nhòa bọn tôi à, ví dụ chúng tôi là những người tù binh chứ chúng tôi không không phải là hà vũ uh, không có vũ khí mà chúng tôi đi làm nhiệm vụ chứ chúng tôi không phải đi đấu tranh với các anh cho nên các anh có quyền nhưng mà, mà, mà hù dọa tôi hết khi nữa cũng nói căng lắm liều lắm cho đến sau là nó thôi nó giạt ra mà nó này, này xin ý kiến của cấp trên mới bắt đầu làm đơn để làm tờ trình để mà kiện tùng để mà xin trở về đó tôi là định trên bom đêm bom với nhiều vụ là chỉ có là đưa hàng để xuống à, cái tuyến nhôm vận chuyển báo thì quan sát được mẹ đồng kỳ này thì à, xung quanh à, ở trên đảo bởi vì thì tàu với đảo rất rất gần à, các cái đồng chí này thì đứng quanh là cờ với như đồ để bảo về là cờ à, và tôi thì quan sát thấy là quân Trung Quốc á, thì bắt đầu nó chạy quanh đảo này nó cứ hô hết thì mình phải bỏ một cái dây tiệp uh, dây từ đảo vô tàu để kéo cái thuyền nhôm ra vận chuyển ra thì nó tự nó cắt đi nó không cho mình tiếp tế vô và bắt đầu nó giảm xẻo thì bắt đầu là giảm xẻo nó thời gian cái cẩn lắm tự nhiên thấy trên đảo là nổ mấy phát súng à, thì lúc đó là xảy ra đấy nó bắn người súng giờ cớ thì anh em là à, người thì nhao nhao như này như khác thì có người ngã xuống ấy thì bắt đầu cờ té xuống thì người khác như cầm à, lên thì một lúc à, nữa thì bắt đầu là ở trên tàu lá nó bắn rồi thì bắt đầu còn tôi là bắt đầu là không có cái dây vận chuyển nữa thì bắt đầu chỉ huy lá thì rối loạn mình nói chung lúc nữa hắn bạn là mình có sụp đôi chứ cũng rối loạn anh em là hoảng là người chạy kiểu đi là khác nấp á thì bắt đầu lúc nào pháo nó dập luôn là nó nhanh lắm nó diễn biến rất nhanh nó dập luôn tới đập luôn thì bắt đầu là nó bắn chỗ xả thì không thể mà ngọc đếm được thì bắt đầu lúc đấy tôi chạy về đuôi cabin thì bắt đầu là bị thương luôn và bị thương thì lúc, lúc rất nhanh trong vòng mấy phút thì bắt đầu tàu chìm cuộn vào thì lúc đó ừ. không biết gì nữa luôn thì còn phía à, ở trên đảo hạt đánh chấp mà đâm đê đồ như này thì các đồng chí đi rõ hơn này các anh có được nhà nước ghi nhận công trạng bằng những huân huy chương hay là danh gì hiệu danh có đấy về về đến nơi thì à, cho ăn dưỡng hai tháng nhưng mà bọn em không không ăn dưỡng nữa về nhà thôi thích về trong đêm luôn nhưng không cần phải ăn dưỡng khi mừng quá rồi ba năm rưỡi mà chứ tôi là có con có vợ có con rồi mà mà mà, mà chứ mà về không cần phải không ăn không uống không cần phải ở một một ngày một giờ nữa mà để như sau một tuần họ mới cho về À, hôm đó thì dân làng bà con họ đến là xem đông lắm những người hồi thôi còn người chỉ cần xem mặt thôi nhưng cũng không được ở chỗ là dân mình tự nghĩ là không biết sáng nó Trung Quốc nó làm như thế nào nó độc định hay là chém hay là nó tiêm thuộc hay nó còn làm gì không còn nguyên vẹn như cái thời mình đang còn ở nhà không à, nên bà con chỉ cần tha tha thiết là nhìn thấy mặt thôi ờ, mà cũng không được nó đông chật cứng cả làng á có cái, những cái kỷ niệm nó vui lắm nhưng mà ờ, đôi lúc là ờ, mình thì con nhà nông thôn làm ăn thì vất vả lắm cũng quên quên rồi nhớ nhớ rồi quên ừ, buồn vui lẫn lộn nữa khi về ừ, Thấy... Ờ, mấy cả đồng chí đi lánh lăn á, là về này còn tôi là khi về mà đến qua là việc đào trà mà bữa qua một cái vạch hai mươi mét qua quốc tế này thôi anh em ai cũng khóc hết chảy nước mắt luôn mừng mừng là bữa khác là biết được là về nhà rồi ấy nhưng mà sau à, bộ quốc phòng lên đón về trại à, điều dưỡng anh em ở điều dưỡng á thì à, anh em cũng nói chung cũng vui cùng mừng nhưng mà được một tuần thì quân chủng hải quân lên đón đưa về bầy cháy thì các đồng chí đi là lên hỏi nguyên phòng người nào là nhớ nhà bảo mấy anh đi bảo là xin về phép thì bên kia là quân chủng cho về phép hai tháng đó tôi thì à, vào viện điều trị thêm à, mấy tháng cho đến tết hàng sạt tết của năm 92 thì đơn vị bảo nói tôi sạt tết rồi thì à, để giảm đi thương tật đi để cho về gia đình cháu lâu rồi thì bắt đầu giảm bình thương tật và quân chủng là đưa một cái chuyến xe là trở về gia đình luôn nói như được kỳ đông là về đến địa phương là ngay tin về là à, dân làng chạy đến chặt cứng đường xem đúng như là hùi luôn thì lúc đó quân chúng đưa về nữa thì có mấy người quân chúng đưa về nữa rồi là lúc nữa thì về là đồn đài để đúng có cái cái khác để thương binh nói như vậy chế trọng thương binh lối một ho nghỉ nữa là ngõ năng khiếp luôn chỉ coi tình hình ra đó mà về sau khi về gia đình có lập cái bàn thờ nữa Ờ, bầu tử rồi mà rồi là gia đình có lập cái bàn thờ để nguyên bàn thờ đó rồi à, ba mẹ bảo này là Cần thờ đó khi à, sau một năm thì à, đơn vị có bầu tử lập Cần thờ này à, rồi cũng có cùng này đi à, à, làm cái thầy cũng ở ngoài biển á tiêu hồn của con đưa về ngoài biển rồi cũng phan lên rồi cũng bảo là, là hồn linh thiêng rồi về cũng nhập Cần thờ rồi đấy nó cũng chết rồi thế, đấy thầy mà nói đến cái mức độ đấy cuối cùng về là bắt đầu là phải từ tay mà thảo giờ Cần thờ đi đó là cái những cái kỷ niệm mà đến về về là cả dân làng ra là ôm là ờ, khóc đó sau cuối cùng đến năm 92 á, thì cưới vợ á, thì xã cũng quan tâm thì ờ, đầu tiên á, lấy vợ đầu tiên hồi xưa thì cưới đơn giản thôi cũng giống như cưới như này thôi cả cái hội trường của xã là cho mượn là tổ chức cưới luôn hai vợ chồng ừ, tổ chức cưới thì xã cho mượn hội trường cưới rồi xã đứng ra là làm ban tổ chức anh em bạn bè là mua pháo đột mừng kiếm luôn mà đến nỗi cô dâu chú rể đứng trên này là đẩy sang bên luôn để khán giả vô xe luôn chứ cô giáo cụ dạy có thấy nữa đâu kỷ niệm là hay à, về ờ, như thế và những cái phần thưởng mà các anh được nhận ví dụ như là cái ghi nhận công trạng của mình à, cái phần thưởng ờ, công trạng thì sau khi về à, năm 92 thì quân chủng trao thì quân trường chiến công hàng 3 thì cái huân chương chiến công tháng ba thì có từ năm tập 8 nhưng mà quân chủng giữ cho đến khi trao trả tù binh thì bảo tôi về thì mới đưa thì chỉ có vẻ ven đưa là lên đọc quyết định và đưa cho mỗi người mỗi tờ giấy thôi khúc cũng không có luôn mỗi người mỗi cái giấy lăn tròn và đưa về thôi đó là cái huân chương chiến công còn vừa rồi đây là cách đây hai năm thì à, anh em có cái à, sự à, viết thư về hỏi han về nhờ tất cả báo chí á, thì có hỏi han về là cái chế độ tù đáy thì vừa rồi đây là được cái chế độ tù đáy là 797 nghìn đó thì được à, mới nhận được uh, như năm ngoái ha ừ, 12 năm 12 à, năm thì đó là được cái chế độ đó thì còn anh em được thương binh thì ai được thương binh như đông đây thì được thương binh lùi 4 À, 21 phần trăm à, thì thương binh là 80 phần trăm thì được chế độ như thế còn cái chế độ thì như đảng nhận được thì ai làm sao thì mình làm thế được huân chương chứ có chứ thế cũng được cùng dạ. cùng dòng nhau cả thôi mà chế độ tu cùng dòng nhau cả nhưng mà đôi lúc ờ, bọn tôi thì cũng không đòi hỏi đâu nhưng mà họ quan tâm ờ, được thì càng mừng nói chung là nhờ nhờ các anh chị báo chí rồi là cùng quan tâm dạ. ờ, nói chung nhờ tuyên truyền báo chí tuyên quan tâm giúp đỡ để, để, để, để làm cho là kêu gọi để để để hướng dẫn cho anh em là làm thì báo chí bắt đầu đi tìm lại anh em để kết nối được anh em gặp nhau còn hồi xưa là anh em rất làm vô biết đâu để cùng nhờ báo chí để nhờ anh chị em để cùng để tìm lại để nói gặp được bây giờ cũng biết nhân này rồi biết tất cả anh em trong cho hồi xưa về là thất lạc không biết ai hết quên ấy bây giờ là đã gặp nhau được đủ chưa? Yeah, cũng dạ, gặp, gặp uh, ờ, cùng ờ, đủ được một lần rồi là đợt ờ, ở Đà Nẵng đấy ừ. thì uh, ban liên lạc được xã Đà Nẵng đấy có dụng mất thì uh, chỉ nên em tú đã gặp lại nhau đủ rồi hùng thì cũng gặp được về hùng về là bị mất đau mất trước còn anh em tìm lại được đây mười mấy người đây thì mới thành lập ban liên lạc đấy thì cũng mới tìm được, được mười mấy người ấy, thì có cái tổ chức ở Sài Gòn có mới sẽ đi mình chuyện ở Sài Gòn ấy, thì anh em gặp được bởi vì trong uh, Bình Định có một người một người ở trong Đắk Lắk hai người ở trong Đắk Lắk một người ở Đồng Hà để à, có một bộ phận à, mẹ anh ở Sài Gòn đã chờ cho đi được mấy ngày ở trong Sài Gòn thì cũng gặp được mười mấy ba mười mấy người nhưng mà cũng chưa hết chưa đầy đủ chưa có ai đứng ra để mà tổ chức cho anh em đây gặp chưa có điều kiện cuộc sống còn khó khăn mỗi người làm ăn còn chúng tôi mà tự đi tìm nhau là hơi khó à, vì nó cả nước mà, mà cả nhiều tỉnh mà mà hơn nữa là mình có nhà thuần nóng thì làm sao mà chưa có dịp để à, gặp thường xuyên thôi nhưng mà trên điện thoại thì, à, thì gặp à, à, trên điện thoại rồi thì cũng có chào ừ. các anh ừ. cũng trước hết là chúc mừng các anh được gặp lại nhau thấy các anh rất là khỏe mạnh các buổi trao đổi hôm nay nghe câu chuyện của các anh thì à, cũng là thay mặt cho các khán giả của Unity Việt Nam thì chúng tôi muốn biết thêm trên cái xuồng xuồng xuồng nhôm đấy cái xuồng nhôm mà mình chở người bị thương và người khỏe bám vào để bơi về sinh tồn đấy à, bơi về cô vâng. thì có mấy cái vấn đề như này thứ nhất là ở trên đấy thì có người chỉ huy không hai nữa là có người đứng ra để điều hành ở trên cái xuồng ấy không hay anh em có mỗi người một ý thôi là hai và anh có thể nói về những cái điều mà mình nó diễn ra ở trên cái phường từ lúc mà mình lênh đênh trên phường cho đến lúc mà mình nhìn thấy cô Linh à, hay là cô Linh nhìn thấy mình đấy đại loại như thế và vớt mình lên thì à, những cái diễn biến và cũng như tâm trạng của mình vâng xin mời các anh à, báo cáo với chị thế này à, thì uh, sau trận đánh đó thì bọn uh, tôi đã được đến uh, xuồng và vượt những anh em uh, thương bình binh và tìm những à, liệt sĩ nhưng à, cũng không tìm được được nhiều người chỉ được à, mỗi phương và một số anh em thương binh thì cũng đưa lên xuồng thì lên lên xuồng á thì cũng trong đó có là trung lý trương là bây giờ gần người chỉ huy cao nhất còn sống của của của, của những người sống đó thôi chứ không phải là cao nhất của chuyến tàu đi thì à, ông ông đó là bên một khung của bên chỗ bọn em là lính tâm ba đấy xây dựng thì à, lên trường cùng lên trường đó thì khi khi mà người lên trường mà thì nước nó nó nó vào các lỗ đạn bắn trước ấy, thì anh em cởi áo quần hết và bắn bỏ cho cho cho số à, thương bình binh và còn lại một số thì nhét những cái chỗ lỗ nữa để cho nước khỏi vào thì đi được một khúc có thi vượt thêm được một một à, như như anh Hải chạy á là mới đôi ngoài đời bao á mới mới ngoài ngoài tàu mới trôi bao là vượt được tiếp anh Hải nè là lên tàu thì quyết định của có lúc đó vẫn có chỉ huy đó là anh anh Trương thì bây giờ quyết định là tàu Trung Quốc thì đi rồi thì mình quyết định bây giờ không biết đi về hướng nào chỉ nhìn 505 của mình nhé là đang còn đang còn sống còn nghĩa là hút lên đảo là còn sống đó thì anh em cố gắng là về tới đó thì về tới đó thì cùng cũng có phương tiện cũng có động cơ thì dùng bằng sức người sức người thì số anh em yếu và thương bệnh thế nằm trên còn những người khỏe thì xuống dưới dắt bộ nằm hai bên màn thuyền á cứ, cứ kéo đi kéo đi kéo đến về cuối đảo thì cái đảo nó dài đảo gật má thì nó dài kéo về thì năm bảy năm bảy cái số kìa thì nhắm về cái năm không nắm là là cũng, cũng thấy gần gần cho tao to mà người ta cứ vừa vừa vừa cho thật đối qua mà vừa cùng treo được được bao nhiêu thì treo bấy nhiêu thôi chứ cùng cùng nghỉ giờ thì cùng một máy đến thôi nhưng không ngờ thì bên chủ 505 um, á lại là phát hiện người bên chủ 604 này còn sống và đã lên xương là về thì ông quyết định thả xương xuống và à, đưa dắt chúng tôi là về lại tam năm năm trong lúc ra đó thì có ra đi là họ ông là cho mang theo sữa và nước nước cuộc, cho anh em người cầm cứu được đường từ từ một ngày trên biển đánh đanh thì à, thì về tới à, những, nói chung những người khỏe thì vẫn còn thì người đã chạy hết chạy ra hết nắm thân ba là nước biển mặn là rụp lên bỏng bỏng bông bông bông nước lên hết nhưng là tôi là những người thương thương binh thì à, nằm trên tàu cả ngày vật rồi máu me với nó chạy ra là lan trình là anh em cởi áo của quân của áo của mình ra mình đập lên và bắn lại những cuối cùng vệ sinh tôn mình mình chết thêm một người đó lên thử trường sơn câu chuyện đến năm phút ừ, lúc mà kéo ở trên đảo ấy yeah. Dạ. thì ừ, lúc đấy là phải dùng sức để kéo yeah, dạ, dùng, dùng sức người giặt hai bên màm tuyên là cứ lôi đi thôi thế còn vừa vừa vừa, vừa lôi bồ vừa, vừa đi thì nói chung lúc người nước ngập sâu không Ờ, ngang, lúc, ngang lên cuốn lúc mà ờ, đến buổi chiều là chỉ đâm ngang cổ thôi vâng. Ừ. buổi có nghĩa là cái cái thuyền này nó vẫn nổi chứ nổi vâng. vâng. Thuyền... chỉ nương mình đẩy đi thôi vâng thuyền là thuyền to mà thuyền nổi đó. Vâng. Thế còn khi mà quyết định đi sang Polin đấy thì là từ bên này mình có nhìn thấy cái tàu có. năm không năm dạ. thấy chứ à, ngay thấy. ngay chỗ bắn vẫn nhìn thấy à, tức là tàu bên này bên này là mình nhìn thấy bên kia luôn bên kia đấy tàu vâng. và chỉ có điều là, là mình phải đi bộ sang vâng lúc bọn bọn bọn tôi ở trên đảo thì đừng phát hiện thì biết bắn cả ba tao một, lần một lúc luôn á trung quốc nó bắn cả ba tao một lúc luôn á thế khi, khi khi mà các anh bơi ở trên biển thì phải bơi lâu không dạ, trừ cái đoạn kéo ở trên đảo ra thì em bơi ở trên biển lâu không không thời gian bơi từ mấy tàu vào vào vào chủ xây dựng thì khoảng mấy mấy, mấy chục mét thôi nhưng ở trên à, trên đảo thì uh, xây dựng thì cũng cũng về bơi nhưng là đừng được can khi mà anh thống anh ấy quay trở về vừa, vừa bị thương rất là nặng thường ờ, một phần một trên bốn nhỉ? Dạ. vâng bị thương rất là nặng và lại kèm theo những lời đồn đại Dạ. thì chị có băn khoăn không thì thì nói chung hồi nữa em cũng vẫn băn băn khoăn nhưng mà <clears throat> xã cả cái người mà họ làm trên xã là họ đi vận động à, mẹ của em lại thương binh ý, thương binh ý. sau này rồi có có gì khó khăn thì họ sẽ giúp đỡ chứ thế là um, em nói thôi thì uh, ta đi uh, phục vụ nữa phục vụ nhà mà hy sinh như thế uh, thì um, con cứ yên tâm mà lấy đi <laughs> nói chung động viên rồi đấy động viên rồi chứ còn sao một thời gian thì họ cứ định họ nhất là có anh trong họ của em làm được cái xã ngày mùng để nói với mẹ em thế thôi thì thị gà gà cùng cùng thuyết thì cho thờ thống đi sau này có việc gì <laughs> khó khăn có tôi sẽ giúp đỡ cái thêm là buổi này thì uh, họ vừa nói một thì uh, mẹ em thì nói thôi thì ở đấy gà chú gà chú thọng đấy thì khi trước cũng có nhiều người họ cũng yêu nhưng mà gì họ cũng họ cũng yêu em mà nhưng mà ngày mà để yêu là cái nói thôi gà cho ai hết gà cho thương binh đi cũng được sau này là có gì thì à, xã họ quan tâm họ chút đỡ <laughs> là hai gia đình ngồi với lại nó ở với nhau là ờ, đi cưới em là ờ, đi xạ toàn nó họ đi nói chung họ ờ, bơm cao đầu rượu được là họ đi làm lễ là trên xã tổ chức và cái thôn thì trên xã cho trên xã họ làm lễ nói chung hồi nữa cùng em cưới cùng láng họ thì xem đóng lắm thì bởi vì thương binh về láng ấy, mà lại bơ. ấy, là cậu xa là hồ quan tâm là hồ điện hồ quan tâm đến gì, là hồ tổ chức trên hội tướng, là không cưỡi nhà mà cưỡi cưỡi đến hội tướng. đến sau thì à, nói chung thì họ cung cấp chỗ đây ở miền đất thôi nhưng mà hồi này là kinh phí của xã là không có tiền mới xây nhà thì họ ờ, cho mình biết đây là vợ chồng làm ăn là in thọng hồi nữa là sửa chữa đạo còn em thì đi buôn đi ờ, buôn cả một thời gian thì thì họ cho làm làm chợ làm chợ đấy hồi trước cũng cho làm chợ cũng mà thời gian làm rồi làm được mấy năm vừa là cũng làm đấy đó họ cho người gạo làm thì em buôn gạo em mở quán ra buôn gạo mấy năm được thì em buôn bán cũng được nhưng mấy năm đi làm ăn khó buôn khó à, mấy năm đi người họ buôn họ tanh tranh lắm bởi vì họ vốn họ nhiều quá ấy họ buôn được còn em vội ít vốn thì làm ăn cũng bán họ thì vừa cũng nói chung thì cũng à, đủ ăn à, tôi à, Trần Đức Thanh quê ở Văn Hóa Tuyên Hóa Quảng Bình thì nhập ngũ năm ờ, tầm năm, thì vào ờ, đơn vị lữ ba, công binh nhảy quân thì cũng được ờ, năm tầm 88 được nhận nhiệm vụ vào Cam Ranh để đi làm nhiệm vụ đảo Trường Sa thì chuyến tàu hạt quy sáu bốn, cùng anh em đồng đội cùng có một trên trăm anh em đồng đội thì đi ra tới đó là hai ngày hai đêm ra tới đảo Việt Má thì vào buổi chiều của ngày 13 tháng 4 uh, ờ, 13 ờ, tháng 3 thì chiều đến đó thì cũng đã thấy trong ta Trung Quốc đến nhưng nó cũng uh, nói năm uh, nó bác loa lên nó kêu gọi uh, đây là lãnh thổ của Trung Quốc cả hai rời khỏi ngay thì bên chỗ uh, Việt Nam mình thì uh, không được lui cứ bám neo tao đó đến sáng mai khoảng hai ba giờ sáng á là anh em dậy để kiểm tra nước cái số bên chỗ hải đô á chỗ anh thảo cái đô á thì giờ kiểm tra chủ nào càn nhất để mà xây chừng nào thì kiểm tra xong cái cắm cơ thì đến à, sáng là à, bọn công binh là như bọn tôi là lính công binh là lên xây dựng thì à, sáng sớm dậy thì ông chỉ huy bảo là bây giờ là xuồng thì không phải là xuồng máy mà xuồng bằng kéo bằng cái dây đi vào đi ra bằng giấy giấy đi ra vào ra nhưng mà ai bị đang lôi bơi bơi lôi á thì nhảy xuống thì riêng tôi đồng chỉ miền thì cũng cần đi xuống thì nhảy xuống bơi bồ vào thôi bơi vào lúc đó thì trời rất mơ mơ mơ sáng á thì có đồng chí phương đồng chí lanh đồng đồng đông đừng quánh là cơ cùng lúc nó vận chuyển chưa chưa chưa có hàng vận chuyển vào đâu mới được một chuyển mới vào xong thì đang còn chưa chưa chuyển chưa chuyển thứ hai vào nữa thì thì thấy Trung Quốc nó nó nó tiến sát lại nó thả xuống xuống xuống nhỏ xuống nó ven quá tao mấy mấy vòng cho nó cắt cái giấy không cho vận chuyển hàng vào nữa xong rồi thì nó xong rồi mình nối lại nối lại xong nó cắt cuối cùng thì xong nó nó thả tàu tàu nhỏ nó xung quanh nó, nó thả quân xuống nó bồ lên nó bồ vùng, vùng cung này nó ôm ôm ôm lính bên một một cục nhỏ nhỏ là thật là cơ mình tiến lại gần thì anh em cùng cùng cùng bình tĩnh cũng vấn đề gì xảy ra hết cũng giống như là nói với lúc đó là cũng nghĩ là chính trị chứ cũng nghĩ, nghĩ là bằng bằng vũ khí thì anh em lính như tình thấy không thấy xây dựng không có súng đạn gì hết chỉ bốc vác thôi thì nó tiến lại gần nó đến gần nhưng phải cách nhau một hai mét đến sát lá cơ của mình luôn mình đứng sát lá cơ tiến lại xong nó nó xì xôi xa rồi xong một tí nữa là thấy nó là lồn xồn nghe một nghe luôn nghe cả nghe lồn xồn là nó thấy súng nổ liền thì anh em súng nổ là ôm cái cơ giật cơ thì nó nó lại lối cơ của mình quáng đi thế mình lối cơ lên lại cuối cùng nó đấm một cái lê lánh đấm nhau lánh một lê lánh bù xuống nó đó là nó kéo đàn luôn thì anh em lúc nào bị đàn nổ số anh em đó là bắn bắn hết nên tôi là hụp xuống lăn xuống dưới mặt nước á lôi ra khoảng 15 20 mét lăn khoảng 20 mét á năm người lên thấy là đàn đi tàu ngoài là bị chạy rồi mấy tàu đã chạy rồi nhanh nhưng từ khoảng mấy phút một chết một phút là tàu tàu ngoài chạy trên tàu là lùi bị bay bỏ trên trên à, trên <coughs> trên đảo á số anh em mà tôi thì người thì lùi thì người thì chết thì bị bay bỏ thì đến à, nó bắn nó chìm xong á nó bắn xong nó rút, rút quân của nó nó ra ngoài kia xong là nó bắn tàu tìm xong là nó là nó lên tàu của nó thì anh em mình trên là ở chung lúc đó có một chiếc xuông bảy tấn nó bị thủng rồi thì số uh, đi liềm uh, đi tìm là những số uh, tử sĩ này và liệt vị thương binh thì được được một mình ông Phương là là là là, là tử sĩ còn thương binh thì bốn năm người trong nó có ông Hải cháy người Thanh hòa với còn mấy anh em là bọc lên xuông còn ờ con anh tử cút chân thì người Trường Sơn thì chết người Tây Đào sinh tôi đánh chết tử sau con anh em thì à, lên xuông đó lên xuông đó thì uh, bây giờ một người thì người nào khỏe thì xuống lôi rồi bố mà đặt dắt chiếc xuông đó là đi bộ con uh, à, anh em nào yếu mà mệt không đủ sức thì ở trên xuông như chúng tôi thì ngồi kéo tôi thì lúc nào cũng bị ảnh thừa thưởng hết cứ bình thường cứ xuống kéo trước xuông kéo sớm đến à, khoảng à, ba bốn giờ chiều kéo hết cuối đào đào các má nó dài lắm đào các má nó nó nó dài kéo hết cuối đào xong là là là, là, là cho tôi xiết với à, tàu năm của mình là tàu cô linh này đào cô linh này cô linh thì anh em dung có tâm phản cùng bơi cùng treo treo thì ra được một hai hải lý thì vừa tàu uh, vừa bên chỗ ông Lì là ông thả thả xuống xuống ra cứu à, à, à, anh em vào năm 505 thả xuống máy xuống à, thả xuống máy ra cứu anh em vào năm 505 xong rồi đến tối thì uh, có tàu uh, thuyền tàu khác ra đón anh em chúng tôi vào sinh tồn và được uh, mái táng những số anh em là, uh, là chết còn số thương binh thì đưa vào cấp cứu ngay bệnh viện sinh tồn à. tôi là Lê Thanh Miền Hoa Trạch của mình, đóng cái cửa Hồ Trạch của mình để đi lính thì ờ, nói với các đồng chí đã kể rồi đấy Nói chung là dập ngục một đợt đấy, ra đảo một đợt đấy Ra là dưới cái thanh kề thì mà tôi nhận nhiệm vụ là dạ. lên ờ, đào trù để mà dừng cột bê tông Thì mới đưa ra được ờ, hai cột bê tông thì mình đào trù thì trung cục nó đến thì nó cướp cơ thì đánh với đồng chí lánh kề thôi Thế, thế nhá tôi là công binh lên ờ, đào đào trụ để mà dừng dừng dừng dừng trụ lên để dùng trụ bê tông lên để mà mà lập sàn đấy thì làm mới đào được hai trụ thì mới được hai cục bê tông chuyển vào thì chuẩn bị dừng thì nó ập đến đấy tức là cũng đưa được hai bê tông xuống đảo à, hai, đưa, đưa hai cục bê tông hai chuyển hai chuyển à, hai xuống luôn để nó cắt dây là xong rồi là, là, là, ra thì nội lại thì là đưa, chạy xuống máy để nó dí xuống đến đâu thì nó sở lên là, là, là hắn xuống máy hắn, lướt cho nên bơi tôi vào à, sau nó là tranh giành là coi hai bên giành giặc cơ rồi là sâu <laughs> bầu sang đó là nói é khi nữa nó tưởng nó nó không bắn đâu hắn vui không bắn thì hai bên cũng sâu chặt nhau rồi đấy đẩy đi đẩy lại sau chặt nữa là nổi không lên là nó bắn anh là, là ở trên đảo vâng sau đấy thì trong cái vụ đánh nhau đấy thì anh thoát bằng cách nào thì khi nở lần nói chung làm bắn nó tôi nó tôi roi xuống được là rồi đánh đàm thôi chứ không phải chưa chưa khi nở xuống được <laughs> dạ, lăn làm hụt chung được để đánh chơi nước là sống được hụt chung nó làm hết việc làm cho mười cái đồng chí ở đà nẵng mà lính mới mà trong lăn á nó tia sạch tôi ăn hết còn mà tôi nói chung là khi nở là hắn bắn trong roi xuống được là là tránh được đàn cái lưỡi đàn khoảng loạt đàn của nó bắn đó. xong chứ còn anh nào mà không, không <laughs> đánh được thì <laughs> tệ hết cũng, ờ, nó bắn dữ lắm nó bắn theo cái ờ, anh là đi theo cái, cái, cái thuyền đấy ạ à. và không bị bắt đúng không tôi lên đảo đấy tôi lên đảo đấy mà kẹo ờ, vật liệu vô đảo đấy mười đồng chí Bị đây là, này thôi mấy đồng chí đây là tao là, là cầu hàng xuống bê tông xuống nhà bọn tôi bọn tôi tơi vào trong đảo để mà mà, mà, mà đọc đọc đủ để mà dừng lên dừng lên để mà nó sam làm nhà cầu chân á vâng, nói chung anh em mà hy sinh mất mát 64 chiến sĩ đó thì trên tàu như là hy sinh nhiều bởi vì hắn bạn chìm tàu rồi mà anh em nổi lên nó có trai thuyền nhỏ nó bạn nữa thì hy sinh à, rất nhiều còn sống sọt à, à, tạm uh, chín anh em mà tôi trên biển bị bắt đó thôi chứ còn hầu như là hy sinh gần hết tôi nghỉ ở đầu tiên tôi nghỉ ở bị thương nan ông sống à, bơi gặp đồng chí đóng đây là chỉ có là gặp được là gọi bơi cho vui với đọc địa chỉ là à, mình là tên như này địa chỉ như này để mà lỡ bạn cô, về cô sống được á thì nói là mình chết trong hoàn cảnh như thế thôi cái bị thương mà giữ việc cả mênh mong trốn nhưng mà sống ai cứu à, nhưng mà nghỉ ở đây có chỉ cần trông nữa ai mà cứu Ờ, dù cô chết mà ai chỉ cần sách cái hỏng được nước chết một cái thì thỏa mãn thôi không hy vọng sống nữa thì anh đã học về cho mình anh đấy tôi thì hiện đấy thì luôn có bằng võ thì được không chỉ có tay này đã bị thương dây máu này thì ôm cái tay này dơ à, lên này này để cho à, khi nghe kể nó cấm mập á nghe nó mập thì sợ cái mặt thì lên hỏng mật ngược rồi tay cũng hỏng nhưng cái chân không bao giờ để mà lên được nữa biết chân bị thương không lên được nhưng mà sợ cả mặt nhưng mà uh, giữa trứng á thì kể là không có ai tin hết nhưng mà cũng có cái máy á kể có cái máy là cá mập mà không ăn được nữa cá mập không không cắn được nữa là nhờ là cũng gặp máy là cái thuyền cầu su khi đổ bô là có cái thuyền cầu su mà đổ bô là cái, cái thuyền cầu su bơm á nó bị lịnh nó bản chìm á nhưng mà hắn có một tí hơi thế là đựng giữa đó là hắn lạnh quá thì thấy là bắt đầu đựng vô giữa hắn nổi lên xung quanh này thì bắt đầu nghĩ đến cấm mập hay là cấm mập thật hắn à, có một con hắn lao về phía đó thì mà lúc đấy mắt hắn mơ qua rồi nhìn thấy mơ mơ mơ hắn lao vào á thì cũng nghĩ là cũng nói à, vài ông vài bà cũng được chui cũng như này là nghĩ này à, nghĩ trong lương tâm nói thà đàn bạn chết thì thôi Ờ, không sợ nhưng mà giờ đang sống giờ chết giờ chứ đi mà cả hạt kẹo là cũng chết oát không sợ không sợ đàn bạn chết nhưng mà sợ cả nó kéo à, cũng vãi như vãi xuôi chứ nó kéo đến lần thứ ba nhưng mà nó kéo đến lần thứ ba nó có cái thuyền bảo vệ nó kéo thì bắt đầu mình dơ để cái khu vực nào nổi á chỉ cho nó cắn nó kéo một cái mà đến kéo lần thứ ba một cái á thì bắt đầu là nó chìm cái thuyền luôn mà nó may là bỏ nó bỏ nó đi này hey, nó chạm nó bỏ nó đi thì bắt đầu gặp đồng gì đông luôn mà không dám kể chỗ đông bởi vì kể chỗ đông nó sợ nói nó bơi với cần cái bị thương nó sợ cấm vào vấn đề là cắn lấy à, nhưng mà cái là gặp đông một cái thì bơi được trong vòng 30 phút á là gặp tàu Trung Quốc thì đều bắt lên luôn chứ không thôi thì qua đêm thì cũng, cũng chết thì nó đưa về bệnh viện á thì thấy nói như đông là hắn đưa về mà hắn đưa vô bệnh viện là nghe một tiếng hắn nói ai bị thương thì đưa vô viện anh đẩy đến băng ca đưa vào là anh bảo trên cái băng ca xong là anh bắt kẹo là cắt áo quần hải quân này dính nó cắt đánh đuống hết nó bỏ vòi nước như kiểu rửa xe nó rửa bởi vì ba ngày trên tàu này tôi một ngày trên biển này hắn rửa xong sạch một lúc nữa thì đưa đẩy đi đâu là vô trong làm chi cũng biết rửa luôn kể nó làm gì làm xong là đến tỉnh dây thì thấy người bắn hết rồi uống băng khắp cả người luôn thì có đọc cái hỏi à, thì tôi ở đâu đây cùng lúc nửa tỉnh hỏi ở đâu thảo cái kia nói anh đang nằm ở bệnh viện hỏi thật không nói thật bệnh viện đâu đây bệnh viện trung quốc để là nhập đi luôn à, nằm viện là họ tôi nằm viện có gần à, có hơn gần 3 tháng đấy thì buổi trưa hẳn ổn à, có nằm một tuần cái đã nó đòi bảo này là anh muốn sống phải cưa tay cưa chân anh nhưng mà tôi trả lời hắn nói là tuyệt đối không cưa tay cưa chân tôi tôi không cho nếu mà anh cứu được tôi thì cứu trái chân tôi còn không cứu được thì để tôi chết chắc tuyệt đối không được cưa tay cưa chân tôi thì bọn bác sĩ không à, hỏi ý làm sao thì à, hắn à, làm thuộc làm mẹ ra mặt tuần sau rồi nó bảo này cứu được tay chân anh, anh cứu xong được anh rồi Đấy để từ đó nó nó, nó cứ à, dần dần dần để nó tiêm thuốc nhiều lần hắn đau của ông tôi nói đi tiêm thuốc gì mà cho tôi là khỏi đau luôn á anh nói tiêm thuốc đấy là không được anh cũng nói thế bác sĩ á anh nói tiêm cái thuốc mục phin này vào là không được nhưng mà nó cứ tiêm cho tôi làm sao tôi chịu đau cũng chịu nổi nữa nó tiêm đi mà có chết tế bệnh viện nó chết đi sống lại hai lần yếu quá nó tiêm thuốc nhiều quá là chết luôn đến nó tiêm buổi sáng nhưng mà khi tỉnh dậy đến nửa đêm rồi tỉnh dậy mà cả thấy quen bác sĩ đứng quanh giường đây và tỉnh dậy hỏi thằng bác sĩ uh, phiên dịch này sao người đóng thế này bọn ấy ồ lên một tiền thằng bỏ về miếng biết này mình chết tiết sống lại thao thằng uh, phiên dịch bảo này tiêm thuộc anh thì chết đi rồi đó, rồi sống lại cấp cứu sống lại nói chung về bệnh viện sau ờ, một thời gian bệnh viện ờ, ờ, sau cái, cái, cái quốc tế để thăm tôi dự thợ đỏ quốc tế để thăm thì nó đổi xử hơn đỡ hơn một chút à, có quốc tế đỡ hơn một chút hành lợi rong để cho anh em à, à, đi lại các phòng hơn một chút cho khi việc là phòng nào á, nó nhột là phải giữ phòng đó nhưng sao cũng quốc tế để cho để ra để giao lưu ở không nó, nó nhột thì chừng nó bưng à, đồ ăn cho anh thôi sao của cục quốc tế để thì hắn có thả cho anh em thả lòng đi ăn đến mà hôm mà anh em à, đến à, sau 3 năm đòi mà cái hàm đôi mà cái ông ở trung ương hàm đôi về mà đòi gặp gỡ để nói cái tâm trạng của vị anh em mà anh em mà nói chửi nó luôn mà nói là mẹ ông phỉnh như thế con mẹ ông giỏi đưa bọn tôi ra bắn luôn đi chỉ cần một người một phát đạn hai phát đạn bọn tôi chết rồi nó cũng nói lại này chúng tôi coi à, mấy anh như kiểu con em trong nhà nên cũng thông cảm lời nói bởi vì mình bức xúc quá rồi chửi nói luôn chửi nói luôn cho mẹ anh ông bắn luôn không phải này lừa phỉnh mai cho về bố cho về cả bộ công ương của nó về mà mình phải nói đến đổ đấy nó không tuyên truyền nào tuyên truyền thì không tuyên truyền đâu cứ hỏi nói là đảo trường sa là hắn bảo là, là của trung quốc nhưng mà mình nói bọn tôi là đảo của việt nam bọn tôi trên nhiệm nhiệm vụ ra xây dựng của đảo việt nam thì Biệt đảo việt nam còn bọn tôi người lính bọn tôi không biết gì hết Biệt đó là của việt nam thì của việt nam còn chúng tôi là không biết cái gì nữa mà hỏi thế nào cũng, cũng hỏi đi nhiều à, hôm nay này anh bảo này là sẽ có lành phòng thích thì cũng nó cũng cho đi ờ, chơi cũng biệt được một chút nữa thì đến tối đó anh em về là không ngủ được đâu ờ, à, có được anh em được 10 đồng phụ cấp mà 10 đồng cái tiền nhân dân tệ hẳn á nó cho đi một vòng thì anh em là mua toàn là lạc này rượu này đồ tất cả để tội về là uống nhau <laughs> để mà để, để chờ để phòng thích á biết ngày mai để cũng đọc phóng thích đến à, ngày mai sáng á nó đọc lệnh phóng thích đưa xe đến anh em đọc là lên xe về luôn mừng không ngủ được chờ đợi ba năm rưỡi rồi giờ nói trở về là sướng rồi thời gian nhái mừng thì mừng mấy đứa đi mừng nhưng mà em là mừng mà buồn nhiều nữa bởi vì đất đang là mừng về Việt Nam rồi mà mừng bị, à, buồn bị thương quá nặng buồn về mấy đồng chí nên là về phép chứ mà em là phải vô viên nữa kỳ khi về là trung tướng à, cái ông à, tư lệnh lên là ký cho về phép là hai tháng nhưng mà em không về được vì phải đưa vô viên để điều trị tiếp buồn lắm cũng bảo cho gia đình biết giờ gia đình buồn đấy ở bên Trung Quốc cùng Việt Thư là to đang ở Trung Quốc Tây gia đình yên tâm thôi không Việt được nhưng mà về đến Việt Nam á thì khi về đến à, bộ quốc phòng rồi thì bắt đầu về nối thiệp với gia đình Việt Thư là con bị thương như thế là không về phép được à, bây giờ là thương binh 1 à, trên 4 81 phần trăm hồi đó là về là giảm đi tai à, viên quân chủng họ bảo này thì nặng như thế này thì cho lối một thì nặng nhất để về đưa về gia đình thì là nhất tỷ luôn ờ, giảm đi xong là đơn vị bộ tư lệnh đưa xe trở về gia đình luôn đến xã Tết của năm 92 đấy khi đấy là, là đang thanh niên chưa có vợ à, lúc nãy là thanh niên chưa có vợ lo lo <laughs> lo vợ <laughs> bây giờ thì cuộc sống gia đình của anh dạ, cuộc sống à, của gia đình thì nói chung về thì tạm ổn rồi vừa rồi đấy thì có nhịp cầu Hoàng Sa họ à, cũng giúp cho mấy trăm triệu đấy cùng với gia đình thì mới làm nhà xong mới ngày 14 tháng 3 mới thành thành đấy thì nói chung uh, ờ, xã tạo công an việc làm cho ở xã chơi đấy thì nói chung ờ, cuộc sống thì cũng cũng tạm đủ rồi em ờ, là, là, là ở là hồ văn bá thì là thôn đức trung đức trạch bộ trạch quảng bình đi lính này là tháng 8 năm lắm vào ờ, trong đoàn này tầm 3 thì, à, thì vào ờ, dập ngủ ờ, là ngày mưa là của trung đoàn này tầm 3 thì vào đi giọng chứ các đồng chí vào là của năm tầm tám là vào dân dân vụ là vô cầm rắn đây cũng ra đào là đặt má với anh em thì cùng ờ, ở tên đảo sau đó thì là Trung Quốc ờ, hồ nổ chứ hồ bắn <laughs> nổ rồi chỉ thị nó thì cùng nói sau bộ thì ờ, là miệng cũng không tận được đàn ấy. nó cũng nó là cũng không tổng đàn là, là nó thì sau đó bên chỗ năm không năm mua đưa xuống để chiêu độ thì anh đưa xuống ờ, là đặt lại năm không năm thì sau đó ít phục chí đó thì anh đưa vô sinh tôn nó nữa em xin hết em không nhưng mà sau đi anh em mà ờ, về thì mỗi người mỗi hoàn cảnh làm thất lạc ấy, không liên lạc được nhau á thì vừa rồi ờ, anh em ở đây thì cũng gần gũi nữa với thảo là thì thành ban liên lạc ờ, để thành nào muốn để tao ờ, tìm là cả các anh em cùng đóng đôi để mà ôn lại kỷ niệm đồ cho vui thì ờ, sau này thì tìm lại được anh em ở đây là có được mười mấy người thì cũng có đi giao lưu rồi cùng đi chơi hồi họp được mấy lần rồi nhưng do điều kiện à, hôm nay thì à, à, đi làm ăn xa về ở xa thì cũng tới đây để đóng đủ được để có mấy anh em ở gần đấy à, tới đây thôi anh em mình đã có ai quay trở lại trường sa không dạ chưa mong muốn thì có tất cả anh em đấy thì bản thân tôi thì thương binh thì nói mong muốn thì à, mong muốn tới để thăm lại nhưng mà không điều kiện sức khỏe không tới nhưng mà anh em ai đi à, cũng mong muốn để trở lại trường xa để thăm hết nhưng mà có điều kiện vậy cũng được phép mà tôi thường thích là ra thăm chiến trường xưa tôi đề nghị với đồng chí thảo ờ, xin ờ, ý kiến ờ, đề nghị coi thử họ có cho không thì bây giờ cũng ngược áo đấy cũng đến đến đường xa để mà thăm lại cũng muốn như vậy là lâu nhưng vì thứ nhất là à, cái điều kiện cũng, cũng mình cũng bây giờ chú lịch từ chưa có mà đi nhưng bây giờ nói về để mà chỗ à, hải quân mà để mà à, xin mà ra một chuyến thì chắc là cũng khó thì bây giờ cũng đề nghị thế mà máy giúp đỡ được à, cho đi một chuyến thì càng tốt chứ cũng không, không, không biết nói gì hơn đâu về ở đấy thì hết quân ngủ chúng về cũng đi biển ra hoàng sa mà làm khai thác ờ, đàn cả ở ngoài hoàng sa thì cũng gần à. hồi cái ờ, ờ, giàn đi cả một để có một ờ, hắn nói thì bọn em ra bầm điểm ở đó cắt là khoảng ờ, chục lý cho mấy cũng vẫn cho già già gian của hắn mà nó lần cảm bên đó thì cũng nó đều cũng ước mong là từ lúc mà ra đi lính cho đến ra quân ờ, là chứ nguyên vong ấn ra chuyện ngoài đảo mà xem một lần để mà <laughs> cuối cùng về nguyên vọng anh em á thì nói chung từ khi thành lập ban liên lạc để nhớ cái điều kiện để mà đi lại để gặp gỡ anh em thì cũng có hạn bởi vì mỗi người à, làm ăn à, cùng uh, à, mỗi hoàn cảnh khác nhau không có điều kiện để gặp thường xuyên ấy, thì mong muốn có cái tổ chức nào hoặc cái chính trị nhà nước hoặc quân chủng hải quân đối với anh em muốn mong muốn làm sao để tạo điều kiện để giúp đỡ cho anh em có một cái dịp nào đó để kỷ niệm hoặc đối với đó để gom tất cả anh em lại tìm tất cả anh em sống sót lại để ôn lại để gặp gỡ lại để có những cái kỷ niệm ờ, giữa cái Trần hải chiến đấy để biết được nhau kiểu anh em bây giờ không có điều kiện để gặp nhau thường xuyên thì mong muốn ờ, qua chỉ đều các cái tổ chức nào mà có điều kiện đấy những ngày lễ lỡ tạo điều kiện cho anh em gặp nhau đông đủ được thì tốt nhất từ ngày anh ra quân đến giờ thì ờ, đã có bao giờ mà được quay về đơn vị cũ hay là được gặp với bộ tư lệnh hải quân chưa Dạ từ ngày mà khi xuất ờ, ngủ đến giờ thì bộ tư lệnh hiện như chưa tới nhưng mà đơn vị thì ở Đà Nẵng á, thì có tới ờ, được một lần hai lần là do ở trong ờ, anh em ban liên lạc trường xa của Đà Nẵng á, họ có mời vào thì mời cũng không đông đủ anh em được họ chỉ có mời là một vài người thôi thì mới vào thì cũng ghé qua đơn vị thăm chứ còn ờ, đơn vị mời thì không có đâu nhưng mà kiểu anh em ở trường xa ở đà nẵng mời vào thì luôn tiền thì ghé qua đơn vị ờ, thì mong muốn anh em đơn vị cùng ờ, anh em thường nói với nhau đây là như này mà bộ tư lệnh đơn vị không tổ chức một cái, cái, cái cuộc gặp mặt để mà nói về cái, cái biển đá hoặc nói về cái, cái cái gì đó để cho anh em một chút thì hay để chẳng hạn như nói đi À, trong khi trần đó thì người nói xuôi người người khác cái phải cái đúng thì khi à, đơn vị nói hoặc là bộ tư lệnh nói một cái cái về cái à, chính trị hoặc một cái khía cạnh gì đó anh em để thông hiểu hơn ấy, về hoàn cảnh mọi cái mà anh em chưa hiểu chưa biết thì hay hơn bây giờ nói ra cho anh em mỗi người mỗi phương đấy gặp à, mai gặp người đi người khác nhiều khi thông tin hãng chính xác mà nói hẳn không, không, gì để nhiều khi nói lệch lạc đi ấy thì hạn cũng hay nên mong muốn anh em là À, có đơn vị hoặc có cái tổ chức cái mong muốn mà có điều kiện như cái, những cái ngày lịch sử hoặc kỷ niệm chi mà gặp được anh em đầy đủ như thì thì tốt các con từ trước đến giờ về là chưa được uh, bộ tư vị chưa gặp lại lần nào mấy chục năm Nếu mà được gặp thì rất là vui à, được gặp thì vui lắm cũng đòi hỏi gì lớn chỉ anh em nguyện vọng để gom lại thôi gặp lại đơn vị cũ gặp lại ờ, được ờ, cả cái thủ trưởng hoặc đồ như đồ như là vinh dự rồi thưa quý vị và các bạn cho đến nay có lẽ những ai quan tâm đến sự kiện 14 tháng 3 1988 hẳn đều biết ngoài gạc ma bị mất vào tay Trung Quốc thì Việt Nam còn giữ lại được hai đá liền kề là Landau và Colin tàu HQ505 trúng đạn, kịp thời ủi bãi ngay khi bốc cháy và hư hại, ở mức vẫn còn di chuyển được, đánh dấu mốc chủ quyền Cô Linh. Thuyền trưởng Vũ Hữu Lễ được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Tàu HQ605 trúng đạn, cán bộ chiến sĩ kịp thoát khỏi tàu, len đao bỏ trống. Tàu HQ604 trúng đạn khi chưa kịp giao tranh, 64 cán bộ chiến sĩ hy sinh do trúng đạn hoặc chìm tàu. Một tháng sau, phía Việt Nam tiếp tục làm nhà giàn và cho bộ đội đóng giữ tại Landau. Uyên Uyên Việt Nam đã phát một video về Landau có tên Biệt đội cảm tử đổ bộ Landau 1988. Trong chương trình tìm kiếm địa chỉ HQ604, chúng tôi đã gặp các anh những người lính làm nhà giàn trên đảo Len Đao năm ấy. Trân trọng giới thiệu cùng quý vị và các bạn. Nếu là can, còn đi qua cô lính thì thì mình giặt bô khoảng 7 cây số, 6 7 cây số giặt bô rồi giặt về mới lôi về nước ngắm mới về nước á đấy là gắt bộ ở trên gặp ma à, gặp ma à. sau đó thì là cô linh người ta phát hiện ra người ta xong rồi vâng à, xong không mình mình đâu. bơi đã bơi được ờ, khoảng ba bốn tiếng đồng hồ sau đó bơi ba bốn tiếng vâng ba bốn tiếng đa mới bên, bên kia mới giá bơi lôi vào đã khách chạy cũng bơi mình được trả vì tao nói bơi nổi bơi thế thôi nhưng là vì mình ngồi trên xuống cái xuống cái to gió thì lớn mà biển thì cả mình mong những người sức người thì đúng có được có một miếng ván trước nay thì bơi được bao nhiêu tức là mình thì nhìn thấy họ nhưng không chắc họ có thấy mình không đúng sao mà to mà không ờ, ờ. vâng, sao phát hiện đã là đưa ra đến năm năm sau mấy tiếng đồng hồ mình bơi vâng. gần hơn đúng không à. họ phát hiện ra gần là... dọc đường đi như thế thì các anh có còn vớt được ai nữa không không khi nó như vượt được ông hải đấy vâng. ông hải khi đi về là vượt được ông hải được thêm ông hải là đưa ông lên ông bị thương biết chạy năng, ông ấy chạy đấy khi vâng. đấy thì anh trương mà anh nói đấy anh trung ý trương thì anh ấy là có bị thương không không không ông ấy không bị thương như vậy là trên tàu có người chỉ huy có người vẫn có người chỉ huy và anh trương lúc đấy là anh chỉ huy là ông chỉ huy luôn vậy, vâng, à, vâng, là ông chỉ huy có lúc nào mà anh nhìn thấy máy bay của ta không Dạ không Không không thấy Chỉ có vệ sinh tôn mới máy bay mới ra Dạ có, có thấy này Thả áo quần xuống Thấy máy bay thì còn buổi uh, ờ, gạc má thì không, không thấy mày bay còn về sinh tồn về sinh tồn thì bắt đầu là có thấy uh, máy bay máy đã thả à, và nhu nhu yếu phẩm cho cho cho những người áo quần chăn mang để mặc với à, thuốc để cấp cứu những sau đợt thì anh có còn ở lại trong đơn vị không còn ở trong à, bọn à, sau bọn em về lại đất liền thì được à, đơn vị cho vào ăn à, dưỡng ngồi vô và được mấy ở được 15 ngày 15 ngày rồi các cơ quan đoàn thể đến thăm sau rồi cả về đơn vị thì lại đi thêm một chuyến đảo khác nữa à. thì xây dựng thêm một đảo nữa xây ra đảo Lâm đảo Em nó xem thêm xem một đạo là xong là mới bắt đầu đào quân. Mới, mới, mới đào quân. Thế chính các anh là người lên lên đào xây đấy ạ? Dạ. Ừ. Sau xây lại lên đào tiếp. Anh kể chuyện xây lên đào đi. Dạ, lên đào thì bọn em chỉ có là là là là xây dựng bằng lúc đó là bằng nhà lắp ghép. Nhà dạ, sắt. Nhà dạ, sắt lắp ghép. Của bố bố tôi lên công binh. Nhưng cùng cùng cùng cùng sơ Bộ chúng ta ờ, đó nhưng mà là, lúc là nhân quyền là cấp cho là bên hải quân là, là gia sát các cái sắn thép và gia ba tầng đã xây dựng là thì cũng sát với Trung Quốc nhưng bây giờ gạc má là Trung Quốc chiếm rồi thì Trung Quốc ở bên kia rồi bây giờ lên đảo gần nó đảo mà cũng sợ nói thế nó cũng chưa biết nó nó có chiếm nó đánh hay không mà mà sao tin tưởng rằng đó thì nó chỉ lấy cho một mình gạc má thôi trên đầu cũng lấy thêm trên đó lấy thêm thì tàu bốn mà chim sáu cũng năm chim thì nó lấy gái đảo và nước nhưng lại chỉ một mình gạc má thì sao bọn em xây dựng lại đảo và đảo năm chim á thế các anh khi mà ra lên đau thì là đi ra ban ngày hay ban đêm ra ban ngày chứ ta là ban ngày chứ ra ban ngày dạ, động 10 ngày đi cũng làm cũng làm nói chung ta đó làm cả ngày cả đêm nhưng ra là ra ban ngày rất nhanh đúng không ạ vâng, làm khẩn trương khi ra đấy thì ờ, so với lần trước lần này là chắc chắn là có cái chuẩn bị kỹ hơn cùng chuẩn bị thì lính cùng giống như mọi lần thì chuẩn bị là lần giống như lần đầu tiên ra đi nói chung lính của Việt Nam thì ờ, theo chỉ huy là đến hơi thở cuối cùng chứ không bao giờ rút ra này đã lên được vào là không rút chứ không bao giờ nói mà là Trung Quốc để doan ăn mà bỏ chạy là không bao giờ có này khi mình xây ở trên lên đao thì có bị Trung Quốc dọn hàng không dạ không cứ, cứ, cứ ờ, việc ai định làm bên hồ thì hồ làm bên đảo gạc má rồi bên mình cứ làm một cô đi à. làm được chắc à. như vậy là cái cái lần mà ra gạc mai thì lính Nguyễn Thanh Cao chiến học nên là lính để bảo các anh dạ cùng cùng lính công binh cùng thế một khung là cũng có 12 người lính chiến hết cứ một khung đi mình xây dựng một đảo là có hai lính chiến vì bọn em xây xong là bắn giáo lại cho họ để bọn em về đất liền tức là trước vừa, vừa cũng như lần trước cùng giống như bảo vệ bảo vệ ờ, thế thôi chứ là chứ là chạy xong nhà là làm xong nhà là bàn giao lại cho đơn vị ờ, đó xong bọn em mới lên tàu chính cái đơn vị mà gọi là cái khung chiến đấu ấy vâng. là cái chủ nhân sẽ được nhận và ra dạ. ở đó luôn xong rồi bọn em về đặt liền đi đảo khác xây dựng cứ như vậy đuổi nhau nữa cứ về chuyến này cho đến chuyến khác à, chỗ nào cũng về đơn vị ờ, nào cũng về các anh cũng là người đã xây lên tàu dạ. bọn em là chủ yếu là lính công binh chửi xây dựng vâng. xây nhà này xong bên giáo xong mình đi xây về xây lăn nhà khác đi liên tục vậy ờ, là, là em có vợ là, là, là đi ờ, cái chuyện tàu của mùa mùa đó là có mùi tình là có một cái tàu ra lâu bên này tề mà em đi chuyện ờ, cái ta giao lâu bên của bên tỉnh bên Thi Thiên hồi đó là đi đó là tỉnh bên Thi Thiên là giao nó là là em đã đi cái chuyện đó này tề sáu đi ừ, là chuyện giao lâu bên này tề cái dao dọn cái lô cốt ấy rồi em ra làm cái dao lâu bên xong bắt đầu em mới đá quấn này à nó sáu canh đấy à. bây cái nhà bây giờ tôi vẫn quan tâm đến cái nhà lên đao tức là cái lên đao là sau đấy một tháng thì mình quay ra xây đúng không ạ dạ hơn một tháng là xây hơn một tháng cùng vòng cũng vòng tâm một tháng hơn một tháng đó vì bọn em ở ngoài vụ về được mấy là về là năm ngày ăn dưỡng bắt đầu là về đơn vị là bắt đầu là dân công tác là ra làm nhà luôn có sợ không? Dạ cũng không. Ừ, cũng trò chơi cho nên là. vừa mới thoát chết về mà. Dạ, cũng về cứ nhận nhiệm vụ đi thôi. Vâng. Nhưng mà đơn vị họ cũng, cũng vẫn ờ, bảo vệ là, là sơ là anh em là sơ lần ra đi thì bắt đầu là dần công tác cái sơ đầu ngũ à. nhưng mà anh em cũng muốn nói là cũng là gần ra quân thì cũng cứ đã là làm cho hình nghĩa vui để về thôi chứ không ờ, là cũng đồng mà ai tư tưởng đâu ngủ đâu nói chung như lính mơ chứ bây giờ lính công binh nó thất lính binh thì thiên lúc rồi nó gán lắm đi đi ba lính biên thiên của ba đơn vị là 300 người đơn vị e tam ba đó nhưng riêng vùng ờ, riêng vùng mình mình là đã là ba huyện đó vùng trạch bù trạch chạy đợt đó đi là à, một ngàn người cả một ờ, tỉnh đinh thị thiên à, tỉnh à, đinh thị thiên đó là một ngàn người công nghệ lệ thị lệ thị ba trăm bù trạch ba trăm quảng trạch ba trăm trong cái sự kiện là mai thì người quảng bình của mình Tôi đi cùng gần với anh hy sinh nhiều không? còn Bình là nhiều nhất đó. À. Đúng, nói chung nhiều nhất những vô trạch nên là vùng này là nhiều về Lê Thủy. Chứ còn ở Tuyên Hóa thì à, em trên quê Tuyên Hóa của em nó có hai người nhưng hai người sống đã. À. Dạ. Thì cũng là may mắn. À. Nghĩa là sau khi tham gia sự kiện gặp Ma rồi, quay về đi an dưỡng 15 ngày. À sau đó khoảng tầm thời gian như thế nữa dạ vâng. quay tiếp ra lên đao nhân nhân vụ đi tiếp dạ vâng à, bởi vì là thế này báo chí thì có những cái tích giật rất là ghê ví dụ như họ nói là bí mật đổ bộ lên lên đao vân vân thế thì không có gì bí mật nói chung là không không bí mật đâu ra làm thẳng chứ không có gì là bí mật nói chung cứ giống như lần đầu cũng giống như là của của của mình mình dây dừng chứ không chả nghĩ chỉ là, là, là làm thôi cũng đi thoải mái cũng đã tới buổi chiều rồi nghỉ lại xong ngày mai tiếp tục là làm nhưng đợt này là làm cái nhà này là làm nhắn nhân một một cái khoản khác là không phải trôn cột vì sao ạ vì nhà lắp ghép bằng rừng rừng rừng xong là văn ốc cái toàn bộ sắt sắt sắt dạ, dạ, sắt á ờ, văn là ốc vịt hết sau chỉ có chỉ có là vánh vánh vánh tôn lại đồ đồ cái đế thôi để để giữ cái chân để gọi đá thôi à, chứ còn ngần nhanh làm chỉ trong vòng à, một tuần để đây 10 ngày là xong cái nhà chứ thông thường thì những cái nhà như thế phải làm bao lâu anh ví dụ như cái nhà mà nhà cao cẳng trước là phải gửi thì ờ, giờ mà, mà không có không lên đó mình đã bảo hộ khoản cho là bên lính là, là là 6 tháng nhưng bọn em mà làm được 3 tháng là xong thế còn cái lên đao thì làm bao lâu anh do cái lên đao là em nói đó đó bao tháng đấy à, là em làm bảo. ừ, đó là lâu bên không. gia đình đau năm chỉ có gia lắp ghép chỉ có gia lắp ghép này nó mới dần 6 tháng mà, mình ra đi nó dần 6 tháng dần chỉ làm nhanh làm có mười mấy ngày xong thôi sáu rồi ba tháng đi lắp ghép toàn bằng bằng bằng, bằng sạch nhanh lắm xong đi nhựa ờ, lát bằng cái nhôm cái, cái sân bay làm ba tầng mà mình ba tầng khi mà mình làm ở lên down đấy thì bên cô linh nó làm gì không anh còn bên cô linh nó có có tàu năm không năm đang con dùng luôn cái tàu đấy. tàu đấy thấy cái nhà luôn đó coi như là à, nhà. tại nhà luôn nhưng vừa rồi nghe là kéo về bị chim dốc đường rồi kéo về để làm kỷ niệm mà lại vâng. mà... sau khi về thì các anh có được hưởng những cái chế độ ví dụ không. như là các anh khen thưởng hay là những người thương hay là không bọn em chưa có từ ngày đó đến giờ chỉ có về và lấy vợ con xây dựng gia đình làm cuộc sống nóng nóng thế thôi nhưng mà đến ngay mới năm ngoái đấy mới mới được cái lêu thảo mà mới tìm lại đồng đội mình tìm lại mình còn mình giao lưu lại được mình biết nhau chưa có một cái chế độ gì có huân chương gì không có em có huân chương chiến công à, đấy muốn hỏi cái đó vâng, em có huân chương còn mình thì cũng vẫn là người lính thôi vẫn cũng ra quân theo chế độ quy định vâng theo chế độ quy định vâng. còn, còn chỉ uh, riêng là anh em là đều có cái huân chương chiến công vâng, huân chương chiến công ít được uh, đơn vị lúc đó được bảy người đó đơn vị lúc đó về như được có bảy người có huân chương không đấy anh ấy cũng có anh ấy không có thì có một à, nói chung cùng cùng lúc đó lại nó ông cử, cử lại một số được bảy bảy bảy văn chương bình xét lại vâng đơn vị họ làm thì con số binh chủ Trung Quốc bắt tiếng Việt này sau thì bọn em biết trường đó thì cũng được bảy người ờ, chương trình có gần ba vâng, cảm ơn các anh